Ê. Ừ. Oh. you Oh. Oi. Mm-hmm. Woo! <laughs> Bye. えおうん Hmm? Aduh, jangan lupa jangan jangan jangan jangan Heh Huh? hmm